mình à, sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà đánh cái cũng như là cái cách đánh tay con cũng như là mình áp dụng những cái mã chơi trong này sao cho nó hợp lý rồi đầu tiên mình trước khi mình đi vô sòng thì ở nhà anh em chỉnh sẵn đây, vô phần đánh bài mật khẩu này là mật khẩu riêng nha mình đổi được cho nên không có lo cái vấn đề mà bị người ta phát hiện nha rồi vô trò chơi sảnh thì anh em có thể thấy đây nè ba cây bên Ấn Độ bên số lá tiến lên nói chung là đầy đủ bài nhưng mà bên Ấn Độ thì nó nằm ở đây 6215 mỗi bài nó sẽ có một mã và cái mã đó là mình quản lý anh em mua máy thì mình sẽ cung cấp cho anh em sau đầu tiên đánh bài bên Ấn Độ mã đầu tiên để anh em áp dụng anh em chơi đây là cái mã báo một nhà lớn nhất tức là trước khi chia bài anh em sẽ biết được nhà nào có điểm lớn nhất để anh em bán cái về hoặc là để anh em bỏ lá thì cái mã này vừa áp dụng bán cái vừa áp dụng bỏ lá được luôn làm cái mà chơi được cái mã này là rất là ok nha rồi bỏ bài xuống nè kinh bài nè máy báo hai máy báo hai nếu như mà chơi ở những nơi bán cái á, thì anh em à, bán cái tụ số 2 về còn nếu như chơi bỏ lá được thì anh em bỏ đi một lá ví dụ mình bán cái cho anh em coi đây cái này mình đang đánh ở chế độ 4 người nha còn anh em chơi bao nhiêu người thì anh em cứ chỉnh bấy nhiêu người trong máy nó có hết bài bên Ấn Độ đánh tối đa là 8 người đây bài mình coi phải có bài lớn nhất không bài mình 97 nha đây 97 nè rồi coi những tụ bài này coi nói chung máy báo thì chuẩn trăm phần trăm không có bằng chỉnh nè bảy bù được coi bảy bù bài quá xấu bài này cũng uh, ờ, 91 luôn rồi tới bài này 93 đó ăn hết cả làng đây là chế độ đầu tiên bán cái rồi tới cái chế độ thứ hai để cho anh em áp dụng chơi là cái chế độ bỏ lá bỏ xuống nè vẫn đánh cái mã hồi nãy luôn mấy báo qua nè mấy báo qua thì anh em xả đi cho mình hai lá xả đi hai lá nè chia ra bài mình sẽ bài lớn nhất nè đây ngửa luôn cho nó lẹ nè hai ba bốn này vẫn đang chỉnh một đây cái này là nó sai nè đây lại cho anh em coi nè thì cái trường hợp này nói chung lâu lâu nó bị sai là do mình áp dụng mình đánh hai mã một lúc cho nên nó sẽ bị sai 10 ván nó sẽ sai một ván nhưng mà nói chung đi đánh bài cờ bạc thì à, anh em chơi có ăn có thua chứ dáng nào anh em cũng ăn đấu được kinh nè à. vẫn là một một thì giữ nguyên bán cái kinh nè à vẫn một một có nghĩa là tụ số 1 lớn nha anh em máy báo hai nè như dáng này anh em xả đi một lá nè anh chia thử nè đây là chế độ bỏ lá kết hợp với chế độ bán cái luôn nha vừa bán cái vừa bỏ lá được luôn đây bài mình 98 nè đó bài mình lúc nào cũng lớn vậy hết á 98 nè còn bài này thì à, 96 nè bài này 99 nè đó bài mình lúc nào chia ra cũng lời đó, không có lỗ được bài này 97 nè đó ăn hai nhà thua nhà rồi tới cái chế độ thứ ba nè thì cái chế độ này chơi ở những cái sòng khó để cho anh em áp dụng chơi ở những cái sòng khó nó không cho bán cái không cho bỏ lá anh em vẫn chơi được nha chế độ này là cái chế độ báo lời lỗ thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết anh em lời hay là lỗ trường hợp mà mình xào bài xong mình bỏ xuống nó lời thì mình cứ cầm lên mình chia bình thường còn mình xào bài xong mà mình bỏ xuống người ta kinh ra mà máy nó báo lỗ thì mình cầm lên mình xào lại mình bỏ xuống cho người ta kinh tiếp đây mình làm thử giảng cho anh em coi kinh bài ra nè đó ván này máy báo lỗ nè ván này là lỗ nè nhưng mà mình chia thử cho anh em coi cái độ chuẩn xác của máy nè. ván này là bài mình lỗ nha thì mình cứ binh thẳng hết để mình phân biệt được là lớn hay nhỏ còn đi sòng thì nói chung cưa kéo thì cái đó mình thua mình phải chấp nhận đây là bài mình 92 nè ván này máy báo lỗ nha bài này à, 97 nè thua nhà nè rồi bài này à, 87 không có đường chính bài mình cũng không ăn nổi luôn bài này à, sáu cũng không có đường chính luôn đó, cũng không ăn nổi thua nhà lỗ đó thì đây là những cái chế độ chơi cũng như là hình dáng con máy rồi nói chung những cái ờ, chức năng của máy thì mình cũng test kỹ ở cái video này cho anh em tham khảo rồi anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình 09097044 thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ cho anh em hỗ trợ cho anh em đánh bài lá thì cái dòng máy này thì mình cũng nói lại luôn nha đây là cái con máy rẻ tiền nhất trên thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ cũng gần Tết năm 2020 rồi máy móc thì nói chung nó rất là nhiều mẫu nhưng mà theo như mình bán thì cái dòng máy này xài là ok rẻ tiền chất lượng thì ok anh em không cần phải đầu tư vô những cái dòng máy hai ba chục triệu làm gì đâu thì có gì thắc mắc không hiểu thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha